Kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của công ty cổ phần bất động sản làm tử tế Lại là Linh đây quý anh chị ơi à, Tiếp tới đến video ngày hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu đến quý anh chị một lô đất biệt thự Và đặc biệt là căn này là căn góc nở hậu Với diện tích tổng là 356,7m2 Mặt tiền ở phía trước là 14m và phía sau nở hậu 16,7m Căn góc này là tại ngã tư Trung quanh thì uh, quý anh chị thấy là có rất nhiều căn biệt thự đã được xây dựng xong và đưa vào hoạt động trục đường này cũng rất nhiều Phía trước đối diện kênh nó quý anh chị thấy là có một căn biệt thự siêu lớn đang được xây dựng đây luôn ạ Và phía trước đây cũng có một căn 850m2 à, Đây là một số những cái thiết kế mẫu của FPT ngày trước ở đối diện cũng có một căn biệt thự đã xây dựng và đưa vào hoạt động đây rồi ạ Quý anh chị sở hữu à, lô đất biệt thự diện tích 356,7m2 Hiện tại thì chỉ với mức giá là 10 tỷ là mình đã à, cầm được ngay sổ hồng của lô đất này rồi ạ về mặt pháp lý thì à, quý anh chị an tâm là sổ hồng minh bạch mua bán à, công chứng à, bình thường ạ và ở vị trí này là khu vực của thuộc phân khu V1 của FPT nằm ngay tại cái ngã tư và một trục đường này thì sẽ thông xuống trục Bắc Nam và một trục đường này thì sẽ đi lên trục Shop House và một đường nữa là à, sẽ đi ra khu vực kênh trung tâm của FPT là ở đây ạ nở hậu rất là đẹp nếu quý anh chị đang quan tâm tới à, lô đất biệt thự này thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh theo số điện thoại 0799 365 118 à, Linh làm việc ngay trong khu đô thị FPT e Nếu như à, quý anh chị à, có thời gian mình đi xem đất được hoặc là có ghé vào FPT e thì à, quý anh chị à, à, hãy ghé văn phòng của Linh nhé Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo